giải mã hiện tượng bay lơ lửng trên không, con người từng có khả năng thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Duy vạn Cổ, tôi là Thúy Hằng. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nói về một chủ đề cũng là mơ ước tuổi thơ của rất nhiều người, đó là khả năng bay lượn tự do trên không trung. Nhưng không phải Thúy Hằng đang nói tới nghề phi công, lái dù lượn hay phi hành gia vũ trụ đâu, mà là khả năng con người tự mình một cách chân chính có thể bay lượn trên không trung. Nghe huyền bí lắm đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử phiêu lưu một chuyến vòng quanh thế giới, xem xem các kỳ nhân dị sĩ đã làm cách nào để chiến thắng trọng lực và hiện thực hóa khả năng bay lượn trên không trung nhé. Trước hết, chúng ta hãy xem qua một chút đoạn video này. Một bức tượng cơ thể người được sơn bạc toàn thân chỉ được chống đỡ bởi một chiếc xẻng, liền có thể treo lơ lửng trên không. Hơn nữa, lại còn có thể thực hiện các động tác như một phi hành gia. Ngoài ra, còn có các biểu diễn của những nghệ sĩ đường phố ở Độ. Họ có thể ngồi giữa không trung chỉ với một cây gậy. Ngoài phiên bản một người thì còn có phiên bản hai người. Hơn nữa, nhìn từ bất kỳ góc nào cũng không tìm ra được sơ hở của họ. Nhưng trên thực tế, những màn biểu diễn của những người này đều có thể làm giả. Bởi vì những nghệ nhân đường phố thường có đạo cụ biểu diễn của riêng mình, chẳng hạn như gậy hoặc sẻng. Còn quần áo của họ thì sao? Nó đã được thiết kế một cách đặc biệt và tương đối rộng rãi. Cây gậy của họ trông giống như một thanh gỗ đơn giản, nhưng thực chất bên trong đó lại có một ống thép rất cứng. Ống thép được cố định với mặt đất, còn ở đầu bên kia thì bạn có thể chế tạo nó sao cho phù hợp với màn biểu diễn của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một số trường hợp không dựa vào đạo cụ mà chính họ thật sự có thuật để khiến cơ thể lơ lửng trên không. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thảo luận từ mức độ đơn giản nhất. Cuộc thi yoga 7 vào năm 2017, Hà Lan đã tổ chức cuộc thi yoga bay. Nó là một phần mở rộng của thực hành dựa trên thiền định. Họ cho rằng đây là một kỹ thuật cao cấp. Tổ chức thiền yoga này được gọi là thiền siêu việt, có nghĩa là thiền định đạt đến nhận thức siêu việt. Vậy thì cái gì siêu việt? Nhìn chung, những người bình thường chúng ta chỉ có 3 loại trạng thái nhận thức, đó là tỉnh thức, ngủ thức và mộng thức. Tỉnh thức là nhận thức của con người khi đang trong trạng thái tỉnh táo, ngủ thức chính là ngủ rồi cái gì cũng không biết nữa, mộng thức chính là ý thức của con người trong trạng thái mơ mơ, hồ hồ, cái gì cũng không rõ ràng mà cái được gọi là thiền siêu việt chính là khai phá loại nhận thức thứ tư của tự thân, nó thậm chí còn mang đến nhiều tiềm năng hơn cho cơ thể con người. Có thể ví von rằng tinh thần giống như đại dương vậy, trên bề mặt thì luôn luôn gợn sóng, nhưng trong sâu thẳm đại dương, tuy yên bình nhưng lại có tiềm năng và sức mạnh vô hạn. Thiền định cho phép chúng ta đạt đến độ sâu của đại dương thanh thản và trong trạng thái vô tận của tiềm thức mà đạt được càng nhiều sức sống và trí tuệ, thậm chí còn có thể đạt đến sự khải ngộ. Khi tâm trí tĩnh lặng, nhịp thở sẽ trở nên nhịp nhàng, các cơ được thả lỏng. Lúc này, cơ thể sẽ bắt đầu tự tu bổ chính mình, từ đó đạt được hiệu quả làm chậm quá trình lão hóa. Tiếp đến, tinh thần sẽ tiếp tục đi sâu vào bên trong, vượt ra ngoài suy nghĩ và sau đó đạt được trạng thái ý thức yên bình và thanh thản nhất. Đó cũng chính là bản ngã nội tại của chúng ta. Các nghiên cứu khoa học sâu rộng đã chỉ ra rằng thiền định có rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như phát triển và kích hoạt trí tuệ bên trong của cơ thể, tăng cường khả năng tự phục hồi của bản thân. Ngoài ra, còn có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh tim, tăng huyết áp và đột quỵ. Từ ngồi thiền cho đến khi đạt được kỹ năng bay lơ lửng trên không, kỳ thực là những khóa đào tạo từng cấp của họ. Nói chung, người mới bắt đầu phải mất hàng giờ học và mất hơn 3 năm ngồi thiền để học khóa học yoga bài này. Từ những thước phim được quay lại lúc đó, bạn có thể thấy cảnh họ đang đấu trực tiếp là như thế nào. Bạn có thấy nó buồn cười không? Nhìn giống như đang nhảy chứ không phải đang bay có đúng không ạ? Họ xem ai có thể nhảy cao hơn và nhảy xa hơn. Nhưng trong lý thuyết bay của họ nói rằng trái đất có 4 lực hấp dẫn chính mà mỗi lực hấp dẫn đều có một giới hạn. Chỉ cần tâm trí con người có thể yên tĩnh đến mức không có gì có thể gây phiền nhiễu nổi thì có thể được giải thoát khỏi sự ràng buộc của trường hấp dẫn này. Có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là tập nhảy như vậy. Chính họ cũng nói rằng mình nhảy giống như những con ếch. Giai đoạn thứ hai là có thể bay lên không trung, sau đó từ từ hạ xuống. Giai đoạn thứ ba là họ có thể bay lượn tự do như một con chim vậy. Tương tự như các vị thánh của nhiều tôn giáo, những người có thể tự do bay lượn trên bầu trời được ghi lại trong lịch sử. Tuy nhiên, trong cộng đồng của họ, dường như giai đoạn thứ nhất và thứ hai vẫn chưa được công bố công khai. Dường như cũng chưa có ai đạt được tới trình độ đó, tất cả đều chỉ là những lời đồn đại. Vậy thì còn những ảo thuật nào giúp cho con người bay lên trên hay không? Nhưng trong lý thuyết bay của họ nói rằng trái đất có bốn lực hấp dẫn chính mà mỗi lực hấp dẫn đều có một giới hạn. Chỉ cần tâm trí con người có thể yên tĩnh đến mức không có gì có thể gây phiền nhiễu nổi thì có thể được giải thoát khỏi sự ràng buộc của trường hấp dẫn này. Có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là tập nhảy như vậy. Chính họ cũng nói rằng mình nhảy giống như những con ếch Giai đoạn thứ hai là có thể bay lên không trung, sau đó từ từ hạ xuống. Giai đoạn thứ ba là họ có thể bay lượn tự do như một con chim vậy. Tương tự như các vị thánh của nhiều tôn giáo, những người có thể tự do bay lượn trên bầu trời được ghi lại trong lịch sử. Tuy nhiên, trong cộng đồng của họ, dường như giai đoạn thứ nhất và thứ hai vẫn chưa được công bố công khai. Dường như cũng chưa có ai đạt được tới trình độ đó, tất cả đều chỉ là những lời đồn đại. Vậy thì còn những ảo thuật nào giúp cho con người bay lên trên hay không? Ảo thuật hay là ma thuật? Tờ Daily Mail của Anh vào ngày 23 tháng 6 năm 2013 từng đưa tin ảo thuật gia người Anh Dynamo đã lơ lửng trên cầu Westminster bắc qua sông Thames của Vương quốc Anh. Lúc đó còn có một cảnh sát hộ tống trên đường. Anh ta đã băng qua cầu Westminster bằng cách chống một tay vào vỏ ngoài của chiếc xe buýt hai tầng mà không sử dụng bất kỳ một sự hỗ trợ nào. Trong phần trình diễn, Dynamo cũng nở nụ cười rất tự tin và thoải mái trước ống kính. Màn trình diễn của anh đã khiến tất cả mọi người phải sửng sốt. Nó khiến cho tất cả các hành khách trên xe buýt, khách du lịch trên đường phố và thậm chí cả thành phố London kinh ngạc không thốt nên lời. Cũng không ít người nói rằng anh là dị nhân bị đột biến gen nên mới có được những công năng đặc biệt thần kỳ như vậy. Trên thực tế, người biểu diễn ảo thuật bay sớm nhất là ảo thuật gia hàng đầu thế giới David Copperfield. Khi còn nhỏ, tôi rất thích xem những màn biểu diễn ảo thuật của ông. Mỗi lần ông biểu diễn đều khiến cho người ta phải trợn mắt, há miệng, chẳng hạn như vượt qua vạn lý trường thành, ảo ảnh laser, ảo thuật chết và còn có cả ảo thuật bay lơ lửng trên không. Ngay từ năm 1984, trong đoạn video quay cảnh David Copperfield bay qua Grand Canyon, ông đã bay qua Grand Canyon bằng cách thiền định mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. Có thể một số bạn chưa biết về khu vực núi Grand Canyon, nằm ở phía tây bắc của tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, với tổng chiều dài 446 km, độ sâu trung bình 1.200 m và chiều rộng từ 0,5 đến 29 km. Trong lúc David Copperfield đang bay để lưu trữ khoảnh khắc hiếm có trong lịch sử, toàn bộ quá trình đã được ghi lại hoàn toàn bằng một máy quay phim chuyên nghiệp. Trong suốt màn trình diễn, Copperfield vẫn ở tư thế bắt chéo chân và màn trình diễn bay này đã gây ra một sự chấn động trên khắp Hoa Kỳ. Vào năm 1992, màn trình diễn bay lượn kinh điển của ông đã gây chấn động toàn thế giới. Ông bay lượn tự do trên sân khấu và trên bầu trời của các tòa nhà chọc trời giống y hệt như một con chim. Hơn nữa, còn thay đổi các tư thế khác nhau trong suốt quá trình bay, trông rất êm ái và nhẹ nhàng. Vì vậy, ông đã trở thành ảo thuật gia đầu tiên trên thế giới bay lượn trên không mà không cần dây thừng và kỹ xảo điện ảnh. Sau này, nghe nói rằng ông không phải là một ảo thuật gia bình thường mà là một người có sứ mệnh. Ông chủ yếu sử dụng ảo thuật để nói với con người thế giới rằng thế giới không giống như những gì mà con người đang biết. Ông sử dụng phương pháp này để đánh thức trạng thái của phía mặt bên kia của con người. Theo các đồng nghiệp của ông đã nói rằng, ảo thuật của David không còn là ảo thuật nữa mà chính là ma thuật. Những người thực hiện ma thuật trong lịch sử nói chung đều là những người có công năng đặc dị. Cho nên chúng ta có lý do để tin tưởng rằng David Copperfield hoàn toàn không phải là một ảo thuật gia bình thường. Ông ấy là một người có công năng đặc dị, có sức mạnh siêu nhiên. Nhiều màn trình diễn của những người có công năng đặc dị là diễn ra ở các không gian khác. Thời gian ở không gian khác là khác biệt so với thời gian ở không gian này của chúng ta. Nhiều người đã cố gắng giải mã ma thuật của David và David cũng đã thẳng thắn thừa nhận rằng trong sự nghiệp ảo thuật của mình, ông đã không ít lần đối mặt với tình huống bị người khác nhìn thấu bí mật. Ông đã nói thêm rằng hầu hết những người đến gần để giải mã bí ẩn của ông đa số đều là trẻ em. Chúng thường có thể nhìn thấu sự thực đằng sau màn trình diễn. Vậy thì tại sao đa số những người đó không phải là những ảo thuật sát yêu luyện nhất mà lại là những đứa trẻ đây? Nói đến đây, Thúy Hằng chợt hiểu rằng những khả năng siêu nhiên thực ra có thể là bản năng vốn có của con người và trẻ em thì không bị ô nhiễm bởi những suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen. Trước khi có những thứ như thất tình lục dục của con người thì trái tim và tâm hồn của chúng là trong sáng, cho nên bản năng bẩm sinh vốn có vẫn còn tồn tại ở chúng. Vì vậy, chúng có thể thường xuyên nhìn thấy hoặc tiếp xúc với một số cảnh tượng thực sự từ các không gian khác. David là một người có công năng đặc dị. Một vài đứa trẻ có thiên nhãn khai mở có thể đã nhìn ra rằng ông đang dùng công năng đặc dị của mình để biểu diễn. Vậy mọi người thì nghĩ sao về điều này? Bé gái biết bay ở Nga Liên quan đến những hiện tượng huyền bí này, cũng có những tình huống rất vô tình đã được quay lại và lan truyền. Đây là vào năm 2009, một người đàn ông Nga đang dắt chó đi dạo trong rừng thì ông vô tình đã quay được một hình ảnh. Từ đoạn video, chúng ta có thể thấy rằng một bé gái mặc một bộ đồ màu đỏ đang bay trên không. Bên cạnh bé gái là một người phụ nữ trưởng thành đang theo dõi cô bé bay. Chúng ta có thể thấy rõ ràng cô bé đang lơ lửng trên không Lúc này con chó của người đàn ông đã đột nhiên sủa lên, chỉ trong vài giây cô bé đã đáp xuống mặt đất. Người phụ nữ trưởng thành cũng vội vàng nắm tay bé gái rồi bỏ chạy thật nhanh. Chúng ta sẽ phóng to và giảm tốc độ lại để xem một lần nữa. Rất rõ ràng là cô bé ngây thơ hồn nhiên này đã thực sự bay lên. Người đàn ông chứng kiến được cảnh này đã cảm thấy rất khó hiểu nên đã đăng tải đoạn video này vào ngày 2 tháng 3 năm 2009 và nhờ mọi người giúp ông giải thích hiện tượng này. Đoạn video đã có sức ảnh hưởng lớn vào thời điểm đó và thu hút rất nhiều sự chú ý từ mọi người. Tu sĩ phi hành Trong những ghi chép của lịch sử về những người có khả năng bay lên không trung, thì còn có sự kiện bay được trên không của Thánh Joseph, người được sinh ra ở Apulia, Ý vào năm 1603. Đây là một trong những ghi chép lịch sử nổi tiếng nhất trong lịch sử. Thánh Joseph sinh ra trong một trại chăn nuôi ngựa từ nhỏ, ông đã không được học hành tử tế, nhưng lại được mọi người tôn vinh và là một nhà thông thái vĩ đại. Ông là một tín đồ cơ đốc sủng đạo. Mỗi năm, ông nhịn ăn 7 lần, mỗi lần 40 ngày, tức là một năm nhịn ăn hết 280 ngày. Đối với người bình thường mà nói, chỉ cần bạn nhịn ăn trong vòng 7 ngày, bạn sẽ có thể chết. Tuy nhiên, ông nhịn ăn tới 40 ngày một lần. Ngoài ra, ông còn có thể giao tiếp với động vật. Trải qua hơn 20 năm khổ tu, ông có thể đạt đến trạng thái bay lơ lửng trên không. Ông từng đứng trước hàng trăm người mà khai công bay lên, bao gồm cả trước mặt giáo hoàng Urban VIII và hai vị hồng y. Có một lần khác tại thành lễ, thánh Joseph đã bay lơ lửng trước điện thờ. Độ cao của mỗi lần bay cũng không giống nhau. Có thông tin cho rằng ông đã từng bay lên đỉnh của vương cung thánh đường Thánh Phêrô và thời gian bay lâu nhất của ông được ghi nhận là 2 giờ. Nhà thờ tin rằng khả năng bay của ông là do Chúa ban, cho nên vào ngày 24 tháng 2 năm 1753, giáo hoàng Benedicto XIV đã tổ chức lễ tuyên thánh cho ông và truyền kỳ về cuộc đời của ông đã chính thức được hoàn thành. Trong suốt từ lịch sử cổ đại cho đến hiện đại của các nước khác nhau trên thế giới, có vô số ghi chép về việc con người có thể bay lơ lửng trên không. Ví dụ như Phật Milarepa ở Tây Tạng vào thế kỷ 13, nữ tu công giáo người Tây Ban Nha Teresa và Thánh Gioan có nhiều ví dụ như vậy và có lẽ Thúy Hằng sẽ không nói chi tiết ra ở đây được. Vậy thì những người này làm sao lại có thể bay lên được như vậy? Và tại sao bây giờ lại hiếm thấy những hiện tượng như vậy? Những câu hỏi này cũng đã làm đau đầu các nhà khoa học, những người đã và đang cố gắng tìm ra câu trả lời. Mà những hiện tượng kỳ diệu này lại vượt quá tầm hiểu biết của nhiều nhà khoa học về thế giới tự nhiên. Nhiều lý thuyết khoa học đã trở nên nhạt nhòa và trở thành những bí ẩn chưa được giải đáp. Mà giờ đây Thúy Hằng cảm thấy rằng trước một hiện tượng như vậy, chỉ cần chúng ta nhảy ra khỏi khuôn khổ khoa học thì cũng không có gì là quá khó hiểu, giống như công năng đặc dị bay lên không trung của cơ thể con người. Thực chất, nó là bản năng của con người, và những bản năng này đã bị làm cho hạn chế đi bởi những quan niệm hậu thiền của con người. Một khi chúng ta tìm đúng phương pháp, những bản năng này sẽ tự nhiên được giải phóng trở lại. Vậy thì bạn cũng nên đi tìm thử phương pháp ấy xem sao, biết đâu một ngày nào đó bạn cũng sẽ bay lên được đó. Cảm giác đó sẽ rất thú vị, có đúng không nào? Chuyến phiêu lưu tìm hiểu về khả năng bay của con người từ đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh nhé. Thúy Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.